hello xin chào tất cả các bác hôm nay mình có một con Lumax à, Platinum quay để chia sẻ với à, các bác nhé con này nó cũng ra lâu rồi nó là người ta gọi là Mixed Pro 4 đây là xem nó khác gì về con à, con Pro 3 nhé đầu tiên là con này sẽ có cái gen Đây. con Lumax Pro 3 thì là không có Pro 2 cũng có Đấy, mọi người thấy rõ không? Đúng người bị ngược sáng và cái filter của nó ấy thì nó thay đổi hướng này giả lập này feeder chỉ có hai hai kênh thôi là mình giả lập được bốn deck đấy thêm ba này và deck bốn này thì còn cái phần effect này thì nó cũng giống con Roma biết à, cảm ơn thanh tempo dài điều mình không thích ở cái con ờ, lông mắt này là cái ở cái núm này núm kêu của đây này nếu làm tròn tròn giống kiểu bao nhiêu rất tiện sẽ thích đây mà mình thích ở nó là cái ờ, cái combo rất là dài rất là hợp lý cho một số cái bài mà ví dụ Vinahouse, Tempo gốc nó, nó, nó, nó thấp mình kéo lên dài nó tiện ở cái phần mixer ở giữa thì nó cũng bình thường cái vừa ra là chọn bài này master gain là luôn tổng này cái này là gain Q volume của tai nghe Q mix cái mic mình kịch mình bận kịch bên trái này thì mình ấn cái cái cái kêu này mình ấn một bên nghe một bên ấn hai bên nghe hai bên còn nếu mình để ở giữa để giữa này nhá thì mình ấn một bên nhưng mà cái line này đang chạy này line master chạy vẫn nghe được cả line master nên mình mình cứ vận kịch như này một tiện cái phần phần pack của nó thì cũng có 8 pack nữa cao su cao su mềm một bốn kêu thay đổi chế độ nút cái động nút sample này cái này là nút à, tắt bật cái vinyl điểm hay nữa là cái cái cái mâm của nó này nó hiển thị cái tempo của bài nhạc của cái mâm này đấy cũng là một điểm cộng một trong những con ít tiền để có nó để tích hợp tính năng này đường ao của nó thì là đường ao à, hoa sen ao RCA ấy. cáp nối à, cổng USB vào máy tính và nó lấy nguồn trực tiếp luôn ở đấy cái con này theo nhà sản xuất này là nó chơi Serato Line mình sẽ à, tải lấy về bắt vào serato.com tải như vậy nếu một lần đầu tiên mình vào mình đăng ký tài khoản đây mình có tài khoản là cái đơn cao ấy ở phần này này mình sẽ tải cái xe tô line này về nó dùng được xe tô pro với điều kiện là các bác phải mua còn nếu mà mà mình dùng thì nó chỉ cho dùng thử đâu là 14 ngày mình sẽ tải xe tô line đơn giản nhanh gọn chờ tải về đây là giao diện cái phần mềm Cetolite kia mình tải về này mình cắm cáp vào nó sẽ có giao diện khác một chút là mình sẽ cắm cáp vào đây sau khi cắm cáp vào thì nó sẽ có giao diện như này con à, Platinum sẽ đèn đóm sẽ lên như này này thì uh, mình lính nhà cũng ở đây thôi ấn file khi văn thì nó sẽ để cái tempo mặt mâm này. Đấy. Mình kéo mình thay đổi cái giá trị tempo này. tempo và cái cái cái bài à, hát còn bao nhiêu phút là chạy đang chạy lùi mọi người đấy phần mixer giữa nó là có đen nhé biết cái này Cái này nhé Đây Thì hóa ra chỉ thay đổi này Mình nó mắc Đấy Còn mình muốn uh, chuyển effect thì mình gắn vào cái tam giác này Đấy nó có vài cái cơ bản mình nhưng mà như thế này cũng đã đủ rồi Mình chỉ chơi vài cái nhẹ thôi cái phần à, bên này nó có cái à, nhạc à, online này tất nhiên là mình phải sign in có tài khoản sau còn lao mình vào lót này nói chung xe tô này nó cũng rất là tiện dụng người mới tập chơi cài đặt dễ dàng máy thì mình cứ nguyên 8 nguyên 10 là mình dùng tới nguyên 7 nó không tương thích đâu cắm vào nó không nhận nó vẫn lên phần mềm cắm control vào không nhận bản tả của đi hết giờ là mình cứ vài tháng mình vào mình xem là nó có có có cái bản cập nhật nó mới mình tải vậy rồi mình à, giới thiệu qua về con mắc Platinum mọi người thấy à, vui vui thì chia sẻ giúp mình video để tiếp cận à, nhiều anh em bạn bè mà có cùng đam mê chia sẻ cho show nhớ đăng ký giúp mình